Hai và chào tất cả các bạn đến với video của mình và video mình, mình hôm nay mình sẽ làm về tác giả Kim Lân. Lân và giáo sư Phong Lê nhận định là nhà văn Kim Lân chỉ viết về những gì mình thuộc, không tiên ngôn, không vô chương ồn ào mà chỉ là một người viết khiêm nhường, một phần người tự tế phải chăng đó là những nguyên cớ khiến Kim Lân kiên trì trì chủ trương viết ít, điều này cũng là một thiệt thòi cho ông và nền văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ 20 về đầu tiên là về tiểu sử là nhà văn Kim Lân sinh năm 1920 mới năm 2008 tên thật là là Nguyễn Văn Tài Tài sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh vùng đất vùng nghìn năm văn hiến ông là một trong những nhà văn nổi viết bậc nổi, nổi bật nhất trong nền văn học hiện thực và giải đoạn kháng chiến chống pháp pháp pháp điểm nổi bật của những sáng tác của ông chính là, là chức dân và gần gũi với những nhân dân lao động quê với những mâu thuẫn mâu thuẫn cho đến những mẫu, mẫu chuyện trong những bài tác phẩm của mình đây là minh họa của tác giả Kim Lân nha là lối viết của nhà văn nhẹ nhàng giàu tính từ sự miêu tả chân thật về cuộc sống khổ cực lầm than của những con người nông dân thế nhân trong hoàn cảnh đó những nhân vật ông vẫn sáng ngời lên những phẩm chất đáng trân trọng và người ca tiêu biểu như ông Hải hai ông hai trong chuyện ngắn làng với lòng yêu nước nhân vật chàng trong bệnh nhạc với niềm khao khát về cuộc sống tốt đẹp và niềm tin vào ánh sáng của cách mạng điều này có thể xuất phát từ sự gần gũi của một nhà văn sinh ra từ đồng luộc ruộng, chính bởi sự am hiểu về gắn bó bỏ với làng quê nên những tác phẩm của ông và phản ánh rất chân thật về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của những con người làng quê À, sau năm 1924 49, 45 đây có lẽ là giai đoạn thành công công nhất của Kim Lân với những tác phẩm được ghi được dấu ấn lớn vẫn trung thành với đề tài nông thôn thế nhưng cách tiếp cận đi sâu và tìm hiểu những góc ngóc ngách trong đời sống đã khiến cho những ánh sáng giai đoạn này có giá trị rất lớn về nội dung và có tính giáo dục rất cao trong đó nổi bật nhất là truyện ngắn làng năm 1948 vợ nhạc in trong tập truyện có chó xấu xí và những truyện ngắn làm nên vợ chồng à, ờ, truyện ngắn này được nhà văn Kim Lân sáng tác vào năm 1948 kể về một nhân vật có tên ông Hải ông Hải là một người nông dân vô cùng chất phác và hiền lành có tinh thần yêu nước rất cao tuy đã lớn tuổi nhưng ông vẫn luôn hăng hái được tham gia vào cách mạng ông muốn được góp sức ừ, mình cùng với những người trong làng chợ đầu Giàu chống là kẻ thù vợ nhà khát vọng sống và mơ ước về hạnh phúc đơn giản đơ của những người nông dân nghèo trong giai đoạn đen tối nhất của dân tộc. Nạn đói năm 1945 có lẽ là giai đoạn khủng khiếp nhất trong lịch sử của nước ta khi có hơn 2 triệu đồng bào đã chết đói. Thời kỳ đó trên khắp các làng quê Việt Nam nơi đâu cũng cũng ngổn ngang đường và những cái xác người chết đói. Đói còn những người mà sống sót thì cũng gầy gòm xanh xăm như tàu lá chuối thứ hai là là bằng ngòi bút của mình thì nhà văn Kim Lân đã miêu tả tình tình cảnh thê thảm của nhân dân ta trong nạn đó không khiếp câu chuyện chuyện về nhân vật chàng nhặt được bờ có lẽ là một chuyện câu chuyện rất đặc biệt và hy hữu trong thời kỳ đó tuy nhiên ở đây nhà văn muốn nhấn mạnh khát khao về trái máy ấm gia đình bình dị và tình yêu thương đồng bọc lẫn nhau trong khúc khốn khó của những người nông dân và đặc biệt là niềm tin vào cách mạng chắc chắn chẳng cách mạng sẽ thành công và nhân dân sẽ không còn đói khổ như lúc này nữa. Một câu chuyện thật sự cảm động và ý nghĩa bằng một hình ảnh đá cờ đỏ bạc phấn. Và bây giờ mình sẽ làm bài mở bài và kết, kết bài của à, của văn nhà Kim Lân Lân của mình nha. Đầu tiên là mở bài về trực, trực tiếp thì nhà Văn Kim Lân sinh năm 1920, mất năm 1908, tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài, quê Bắc Ninh. Ông là cây bút chuyên viết về truyện ngắn thế giới nghệ thuật của Kim Lân thường là khung cảnh nông thôn và bình hình tượng người nông dân. Đặc biệt, ông có những trang viết đặc sắc về phong tục và đời sống thôn quê. Kim Lân là nhà văn một lòng dạ đi về với đất, với người, với thuần hậu, nguyên thủy của một cuộc sống nông thôn. Trong đó tác phẩm vợ nhạc chính là tác phẩm đặc sắc nhất của ông vợ nhạc in trong tập con cháu cháu xí xuất bản năm 1962 hai tác phẩm tác phẩm được viết dựa trên một phần tiểu thuyết của sóng hồ cơ kim lân đã đã thực sự đem đem vào thiên truyện của mình một một khám phá mới mới một điểm sáng soi chiếu toàn tác phẩm đó là vẻ đẹp của tình người và niềm hy vọng vào một cuộc sống của những người nông dân nghèo nghèo tiêu biểu như chàng người vợ nhạc và bà cụ tứ thiên truyền thể hiện rất thành công khả năng tận truyền dẫn truyền và đặc sắc sắc nhất là kim lân đã có khám phá và diễn biến tâm lý thật bất ngờ qua ảnh chàng sang sóng hôm sau đây ảnh thật này và đây kết bài thì là qua chuyện ngắn vợ nhạc nhà văn Kim Lân đã thể hiện được khả năng nghệ thuật độc đáo của mình thông qua xây dựng hình tượng mang tình eo le chữ thử thử thách nhà văn đã để nhân vật của mình từ bộc lộ những tính cách phẩm chất đáng quý mang đến cho người đọc những cảm nhận sâu sắc hơn về những người nông dân nghèo khổ trong nạn đói xưa từ câu chuyện nhặt vợ vợ là đời mà cũng đầy xót xa của anh chàng Kim Lân đã thể hiện một thái độ độ trong đòi với những phẩm chất tốt đẹp cùng sức sống mạnh, mạnh mẽ bên trong họ bởi vậy mà đọc được vợ nhạc chúng ta không chỉ xót xa cho cho thực trạng đói nghèo bất mát của những người nông dân nghèo trong nạn đói mà cả, cảm động trước tình cảm tốt đẹp mà họ dành cho nhau trong những lúc họ khốn cùng ấy và mình sẽ mở bài trực tiếp à dạ gián tiếp mà mình hay dùng nha mình hay dùng gián tiếp rồi đầu tiên là nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra những kiếp lầm than nam cao thật vậy phàn đã là nghệ thuật thì phải phản phản phản ánh những hiện thực Ngoài kia, một cách chân thật nhất, một tác phẩm nghệ thuật văn học giàu giá trị như vậy, đó chính là chuyện ngắn bệnh nhạc của Kim Lân. Đây là tác phẩm hay nhất của nhà văn viết về nàng đó năm 1945, làm với những cảm xúc về tình thương, tình thương yêu con người bằng cái tài năng xuất chúng tác giả đêm một bức tranh đầy đủ gam màu màu sáng và tối của hiện thực đó khổ cùng, cùng niềm khao khát về cuộc sống tươi sáng này sau như chính tác giả đã chia sẻ những người đói họ không nghĩ đến cái chết mà chỉ nghĩ đến cái sống nhân vật chàng đã có cho thể thấy về sự lạc quan yêu đời quan và cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn các bạn các video sau nha video mình đến đây là kết thúc và trên đây là toàn bộ những gì mình làm về tác giả Kim Lân cảm ơn các bạn đã xem video